thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em trước bộ đầu tiên là bộ bầu cua báo rung sáu mặt thì cái bộ này một bộ đầy đủ của nó sẽ gồm có một cái máy rung nè để mình nhét ở trong người và một cái hộp báo rung cái hộp này thì nó báo được cả sáu mặt nha thì ở đây là cái công thức mà nó báo rung để anh em mình đánh nè thì khi mà nó rung một cái ngắn một cái dài anh em đánh con bầu nó rung một ngắn anh em đánh con tôm rung hai ngắn đánh con nai rung một dài đánh con gà và rung hai dài đánh con cá còn khi nào nó không rung thì cứ đánh con cua thì ở trong bộ này ba hộp là mình chỉ làm một hộp thôi nha và đi kèm với một máy rung đó rất là dễ chơi còn ờ, thùng lắc thì thùng nào cũng được đĩa lắc thì đĩa nào cũng được còn cái cách rung nè đó theo công thức này mà đánh lắc nè ván này không rung nè đây mình mở ra cho anh em dễ thấy à, mở ra cho anh em dễ thấy không rung đánh con cua thấy chưa nhìn cái đèn đỏ này nó chớp là anh em sẽ biết nó rung mấy cái một cái ngắn một cái ngắn đánh con tôm nào 100 phần trăm mở ra có con tôm đó có hai con tôm tiếp tục nè không rung đánh con cua đánh ít tiền cua thôi đó có hai con cua cái mặt không rung đánh ít thôi nha một dài một dài thì đánh con gà có gà một ngắn một ngắn đánh con uh, ờ, tôm đó